Em tên là Giáng Xuân, 33 tuổi Em là giáo viên mầm non 33 tuổi? Dạ Wow, trẻ quá Em ở đâu? Hiện giờ em đang sống ở Hóc Môn ạ Rồi mời bạn Nam giới thiệu Em xin tự giới thiệu em là Trương hồng Phúc, năm nay 33 tuổi, à, kỹ sư cơ khí, hiện dạ. tại đang làm việc và sống ở nhà bè. Bạn nữ mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Yêu thì chưa ạ. À. Chưa yêu một mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ đúng rồi. À, lý do tại sao? có những bạn mà chỉ mới quen em mà đi chơi là có sự đụng chạm này nọ đó ừ. cái em cảm thấy sợ bạn muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào dạ à, cao lãng mạn tí cái chuẩn giống ai cao nhanh quyền linh nha <laughs> Rồi bây giờ mình muốn người phụ nữ thế nào? Em thì em thích người phụ nữ hiện đại à, Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị Ủa không. hiện đại ờ, sao không thích? Hiện đại có thể đi đi chơi chứ còn sống thử thì em không chấp nhận được tại hai mức độ nó khác nhau rồi bây giờ không thích phụ nữ là điều gì không sạch sẽ ừ, nữ cái này không thích đúng rồi mà không có phụ nữ gì đâu rồi gì nữa làm biếng làm phụ nữ làm biếng dơ không sạch sẽ là gì nữa thôi nhiêu đó được bạn không rồi thích cái à, gì mình đó? có tật xấu gì không chứ em không có biết tâm lý ờ, phụ nữ cái bạn nữ thích cái gì nói em em làm thôi chứ em không không nói được. là không làm hả không không đón được ừ, tặng quà gì đó thì họ nói mình đi chẳng đi mua cái lúc mình mua mình mình mình áp tặng vào người ta không thích ừ. em không thích điều gì á người bạn trai dạ nhậu nhẹt không thích lăng nhăng không thích hút thuốc không thích Thưa chị có hút thuốc không dạ không nhậu nhẹt không nhậu nhậu khoảng ba lon lăng nhăng lăng nhăng thì giờ chưa chưa có vợ nên không biết chung thủy không Đó chắc không nguy hiểm rồi nha muốn lấy vợ dữ lắm chưa xòe cái bàn tay làm gì để móng tay vào ngoằn vậy tích đạn nên em phải để nhiều lúc em phải đạn đâu đưa tay trái đạn. lại à bên đây là không có cậu cưng móng cái để làm chi không móng tay này để cười cười bên đây này cười cười ơi dễ thương thật lòng mà có tật xấu gì không thì nãy em nói rồi chị vậy là nhiều tật xấu lắm hả không mà nhiều người tiếp xúc em mà họ nói em là người tốt hy vọng vậy <laughs> anh qua coi kia hợp với đây không nha à chào cô giáo dạ, dạ chào anh thương quá dạ. anh bên đây thì nè thực chất á ảnh là con người chân thật nghĩ sao làm vậy nghĩ sao nói vậy những con người đó thật tình đấy dạ. ảnh giống như nít vậy đó em có thích lãng mạn không dạ có chứ có để thử hỏi anh này có lãng mạn không nha không thấy cái bộ hông rồi đó anh có thể lãng mạn với bạn gái được không dạ được thí dụ cụ thể một lúc cô ta buồn anh làm gì kể chuyện vui anh kể chuyện vui mà lãng mạn hả buồn em buồn mình xử lý cho họ vui trước rồi mình mới lãng mạn rồi, bây giờ nổi. kể một câu chuyện thật là lãng mạn cái ngày gọi là sinh nhật của cô ấy anh sẽ làm gì à, gửi qua qua được bưu điện ở chung nhà mà gửi qua được bưu điện hả nhiều lúc giống như một cái người đang ở trong công ty mà có một cái người tới tặng hoa mọi người thấy họ sẽ thích hơn còn khi mà mình tặng ở nhà thì có hai vợ chồng cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm rồi còn gì nữa lãng mạn gì nữa thì sau đó có thể ăn tối đi công viên gì đó xong rồi vậy công viên làm gì công viên thì ngồi à, hóng gió rồi nói chuyện cái mũi cắn nè đâu có lãng mạn công viên phải làm gì lãng mạn chứ nói chuyện nó nói ra không được bây giờ là dẫn người yêu ra công viên mình phải tổ chức cái gì lãng mạn thí dụ anh cắm đèn cày xung quanh cái chỗ ngồi gì ha hay anh trải hoa chỗ ngồi gì đó hay là cái gì đó có gì trong phim có chứ ngoài ít lắm cái này làm nữa nói thiệt luôn á chứ ngoài làm sao ngoài mình làm trong nhà mình thôi ra công viên nó gió rồi châm mày lên xong nó tắt châm tắt cũng không về ở nhà làm sao cho lãng mạn ừ, có thể ờ, làm nến với anh đó rồi thì mình tự tay mình nấu cái món gì đó vợ thích đó ừ. thì vậy thôi thôi nghĩ cái đêm tân hôn làm sao lãng mạn anh hỏi sâu quá thôi không được bây giờ tôi hỏi nè bạn trai có cái tài gì để mà tỏ tình bạn gái ngày hôm nay không bạn gái rất thích lãng mạn chứ ờ, tỏ tình bằng thơ bao gì cũng được rồi thơ đâu tỏ tình thơ sao hậu nó gặp đi rồi có cảm xúc tỏ tình được giờ này ngồi tình kỹ đây vô tình giống mấy giống tỏ tình với mấy người này sao biết đàn không dạ biết mà em hát nhạc chế không về lấy cái đàn cho đàn nha ừ. hát nhạc chế gì đó hát đi nè bị thủng thuộc bậy trời ơi ông dạo rồi thì giờ bắt đầu nữa gì thì đàn đi dạ, thôi thôi bà tôi đàn à tôi được không, đưa được không? em qua sông rồi tôi đưa em lên bờ đấy ví dụ vậy bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai bạn cho một tràng pháo tay cho cô giáo đi các bạn đó thấy chưa bạn hát liền em và tôi gần nhau giận hờn em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời thấy chưa bây giờ cô cô giáo cô có đi với người thân không dạ em đi với mẹ với em trai dạ chào cô chào chú nguyên linh chào cô, cô, cô các cô, cô. anh này cũng hơi thật thà nhưng mà có điều um, phải mạnh lên đúng rồi muốn uh, lấy vợ thì phải mạnh lên chứ bây giờ mình không biết hát thì mình cứ hát đại một câu nào cũng được để cho thể hiện cái lòng của mình là muốn phải mạnh lên đúng, đúng rồi, rồi. Ừ. Được chưa mất điểm rồi mất điểm rồi thì con ờ, thì nhưng con hứa với bác ví dụ như mà con với con với gái bác mà à, thành vợ thành chồng á con không biết cuộc sống sau này nó có giàu hoa nghèo hay không nhưng mà con hứa sẽ không để cho cô ấy khổ vì con cũng tạm chấp nhận mà mình có đi với ai không dạ em có đi với em em trai tên Duy rồi em chào quyền linh chào duy tình hình anh mình sao em các uh, tiếp xúc với đông người anh hơi uh, bất tin tí chứ bình thường ok anh thấy chị ờ, chị chị, chị dâu tương lai sao dạ em thấy uh, chị xinh đẹp dễ thương nói với ảnh mạnh mẽ dạ. lên sao chứ vậy là thấy thua rồi đó anh ta cố lên <laughs> rồi bây rồi. giờ kéo màn lên cho hai người gặp mặt bắt đầu chào anh anh có món quà anh à, em cảm ơn tướng tá mặt mày phong độ lắm chứ bộ anh có hai cái um, cái quan điểm anh muốn cần trao đổi với em một là trong cuộc sống thì anh cần cái sự đồng cảm nên anh lúc nào cũng sống ừ, sống thật của em ở đây anh cũng như vậy chỗ khác không có em anh cũng sẽ sống như vậy thứ hai là trong tình yêu thì nó có bốn yếu tố một là phải sự nghiêm túc hai là chung thủy thứ ba là có niềm tin và thứ tư là có có sự chia sẻ gặp nhau là một cái duyên rồi mình hợp nhau khoảng 60 phần trăm là may mắn còn phần còn lại á, thì anh với em sẽ mọi người sẽ giảm một cái tôi lại sẽ cùng nhìn một hướng thì cái mối quan hệ nó sẽ à, xa hơn và nó sẽ có những cái kết quả à, tốt đẹp hơn chứ dạ. còn ở trên đây có thể là anh anh bị rung có thể anh thiện không hết bằng cái cái khả năng của anh làm thơ gì đó nãy hứa gặp nhau cảm xúc làm thơ có lãng mạn xíu coi ừ. hẹn hò rồi sao đúng rồi thì em có một bài bài thơ nó cũng theo em mà nó cũng cũng hơi vô duyên <laughs> thì mọi người có thích thì vỗ tay mà ủng hộ lên này chẳng lẽ anh nói yêu em sao nghe kỳ cục quá không nói biết đâu rồi hối hận nên anh nói bằng cả tấm lòng trân trọng anh yêu em vậy nói lời thơ vô duyên vậy, dạ, mình làm cho nó nó nó bùng nổ lên nó, nó quan tâm trời ơi thôi bây giờ tính chuyện đám cưới đi thì à, nhà anh có ba người con trai chưa ai lấy vợ hết nên càng sớm càng tốt nếu mà anh định kết hôn là sống ở đâu anh sẽ gặp nghiệp ở sài gòn lương anh cũng đủ à, cho hai người sống con sao ai lo anh hỏi khó anh lên đây sao quá. khó phải hỏi sự thật chứ sao phải khó hỏi chứ bây giờ hai vợ chồng lấy nhau em mẹ anh lo rồi con ai không ai lo không lẽ tôi lo <laughs> vậy mới khó gì tôi làm mai tôi phải hỏi vụ đó chứ anh cũng có phần ở dưới quê á có thể bán ở lên đây mua nhà đây được nên là nãy giờ anh không anh không muốn nói sau chuyện này anh linh hỏi hoài rồi thôi bây giờ hai người nói một cái câu cảm xúc ngày đầu tiên gặp nhau anh ban đầu gặp em thì chưa có tiếp xúc được nhiều nhưng mà anh thấy tính tình em là anh cũng thích thì anh hy vọng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội em thì cũng hiền ít nói thôi nhưng mà nếu mà quen lâu thì hả mọi người sẽ thấy em rất là cởi mở vui vẻ dạ rồi trước khi hai người tiến hành bấm nút thì ờ, tôi cũng chia sẻ với anh đàn ông với nhau mình phải nên cởi mở chút xíu nữa biết rằng mấy những người kỹ sư á họ hay khô khan lắm thành ra mình thay đổi nó mềm chút xíu nữa đi ha đồng chí kỹ sư dạ. cảm rồi trước hàng triệu khán giả trước gia đình hai bên chúng ta quyết định bấm nút là tiến tới chứ không phải bấm nút để rồi nút đó không ai lo nha chuẩn bị một hai ba hết thời gian cái lúc này bấm không được hả này bấm đấy cô giáo rất là dễ thương chúng ta bỏ mất cơ hội này là không còn cơ hội nào nữa đâu nhưng mà cho hỏi cô giáo một tí xíu <laughs> ba rồi bạn mới bấm lý do thấy anh cũng uh, thiệt thà mà cũng ờ, hiền nữa nhưng mà lúc đầu tại sao không bấm lúc sớm em bấm mà sao nhấn ngoài nó không được mình nắm tay nhau một cái đi bạn dạ. cảm nhận như thế nào anh tay cô giáo mềm tay cô giáo mềm